Xin chào tất cả anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của tôi ngày nay Thì đến với video ngày nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em Về những công nghệ hoàn toàn mới Giúp anh em có thể chơi Giúp anh em giành chiến thắng trong các sân chơi của mình Để anh em ra về với số tiền lớn Mà không bị anh nghi ngờ Không bị ai phát hiện Đấy Như anh em cũng đã biết Trong cờ bạc thì không bao giờ có chuyện đỏ đen Muốn chơi hay chơi tốt Thì anh em phải có những công nghệ tốt để anh em chơi Thì như anh em thấy đây Trên tay tôi đây Là cái bộ sản phẩm mới nhất bên công ty chúng tôi Mang tên là Máy báo dung không ta đấy anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy này vào sân chơi thôi anh em không cần luôn bất cứ đồ đạc quân vị nào hết đấy cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ phân tích nó báo dung một cách chuẩn xác nhất cho anh em và hình thức cách thức chơi như nào độ hiệu quả nó làm sao thì mời anh em theo dõi hết video của tôi ngày nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em thì như anh em cũng đã thấy hôm nay tôi đã chuẩn bị đây một bộ bầu cua này một bộ tài xỉu và một bộ sóc đĩa để chứng minh cho anh em thấy những cái đồ của tôi hoàn toàn là đồ thường đồ chợ tôi đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em một cái thanh nâm châm hít cực mạnh tôi sẽ test cái thanh nam châm này vào những cái đồ của tôi để chứng minh cho anh em thấy những cái đồ của tôi hoàn toàn là bình thường đấy anh em thấy chưa những anh em là chơi cờ bạc thì anh em cũng đã biết những cái đồ có tang ấy đồ công chuyện ấy gặp thanh nam châm thì hít rất là mạnh hít rất là chặt anh em thấy chưa không hề hít anh em nhé đấy anh em thấy chưa không hề hít thì để không làm mất thời gian của anh em tôi xin vào test thực tế luôn cho anh em xem thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái bộ sóc đĩa đây giờ tôi sẽ sóc lên Đấy, tôi sẽ chọn ra bốn vị bất kỳ để tôi test cho anh em và đây là cái máy đánh sóc đĩa đấy anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy này vào sân chơi thôi cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ phân tích nó báo dung cho anh em mà anh em không cần luồn bất cứ đồ đạc gì vào cả anh em chỉ cần khởi động cái máy lên thôi đấy là anh em có thể chơi được rồi giờ tôi sẽ test thực tế luôn cho anh em xem đây tôi sẽ chuẩn bị sẵn một cái cốc đây cho anh em để tôi sẽ bỏ cái máy này vào cái cốc này tôi sẽ test luôn cho anh em thì để anh em phân biệt được ấy tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho anh em đây thì lẻ thì máy nó sẽ báo một dung mà chẵn thì máy nó sẽ báo hai dung đấy anh em cứ đối chiếu cái nhịp dung nó vọng lên anh em đánh nhá sóc luôn cho anh em này thì vừa rồi là máy báo một dung một dung chắc chắn là có lẻ anh em nhé đấy tôi mở ván đầu tiên cho anh em tham khảo này anh em thấy chưa ba trắng đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này và như ván này thì máy đã báo hai dung hai dung là chắc chắn là có chẵn anh em nhé đấy ván này tôi bán nhà bán cửa đánh chẵn cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa đấy chuẩn xác chưa anh em test ván tiếp theo cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết mình chỉ cần làm tay con thôi mình cũng có thể đánh được rồi bất kể ai làm cá cũng được thì như vừa rồi máy vẫn báo hai dung hai dung chắc chắn là có chặn anh em nhé đấy bán này tôi đánh 5 tỷ chặn cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa tứ từ trắng đấy tôi test bán kỷ niệm cho anh em xem để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của máy này như nào thì như vừa rồi máy nó báo một dung thì một dung chắc chắn là có lẻ anh em nhé đấy mã này tôi tiếp tục đánh lẻ cùng anh em này mở này anh em thấy chưa ba trắng hiệu quả chưa anh em thì đây tôi sẽ test một vài chén để cho anh em anh em tham khảo thôi tôi sẽ bỏ gọn cái bộ môn sóc đĩa ra tiếp tục là tôi test cái tài xỉu này cho anh em xem thì anh em cũng lưu ý với tôi ấy là khi anh em không chơi nữa thì anh em tắt cái máy đi đấy khi nào anh chơi anh em lại bật lên và đây là cái máy để chơi tài xỉu đấy tôi chuẩn bị sẵn một bộ tài xỉu đây cho anh em đây tôi sẽ sóc lên tôi chọn ra ba hột bất kỳ tôi test cho anh em ở đây anh em chỉ cần khởi động cái máy lên thôi đấy khởi động cái máy lên cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại máy nó sẽ lại tự động phân tích nó báo dung cho anh em một cách hiệu quả một cách chuẩn xác nhất thì máy nó báo làm sao tôi để chuẩn bị sẵn cho anh em đây như tài thì máy nó sẽ báo là dung 2 còn xỉu thì máy nó sẽ báo dung 1 đấy anh em cứ đối chiếu anh em đánh tôi sẽ lại bỏ cái máy này vào cái cốc này cho tiếng rung nó vọng lên để tôi test cho anh em test luôn anh em xem này thì như vừa rồi đấy máy báo một dung một dung là về xỉu anh em nhé đấy bán này tôi mở bán đầu tiên cho anh em xem này anh em thấy chưa bốn ba một tám điểm xỉu đấy test bán tiếp theo cho anh em này thì như ván này ấy, máy nó báo là hai dung hai dung thì chắc chắn là tài anh em nhé đấy ván này tôi đánh 5 tỷ tài này mở này anh em thấy chưa 6 3 2 11 điểm tài đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết anh em nhé thì như vừa rồi máy nó báo một dung một dung thì chắc chắn là có xỉu anh em nhé đấy ván này tôi bán nhà bán cửa đánh xỉu cùng anh em này mở này anh em thấy chưa 6 2 2 10 điểm xỉu hiệu quả chứ anh em thì đây tôi sẽ bỏ gọn cái bộ môn tài xỉu ra đấy thì thời lượng video nó cũng có hạn nên tôi chỉ test một vài chén để cho anh em tham khảo thôi tiếp tục là bộ môn bầu cua thì anh em cũng lưu ý với tôi là khi anh em không chơi nữa thì anh em tắt cái máy đi đấy tôi sẽ chuyển sang cái bộ môn tài xỉu cho bộ bầu cua này cho anh em xem tôi sẽ chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua đây và tôi sẽ sóc lên tôi sẽ chọn ra ba hột bất kỳ đây hai ba hột ngẫu nhiên để tôi test cho anh em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 đấy thì như vừa rồi ấy thì máy nó báo một dung ngắn một dung ngắn thì chắc chắn là có cua anh em nhé đấy như vừa một dung vừa rồi gọi là một dung ngắn mở cho anh em xem này anh em thấy chưa hai con cua một con gà đấy test ván thứ hai cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ thì đều đều được hết ai làm cái cũng được hết anh em nhé đấy thì như vừa rồi ấy máy nó báo là một dung dài đấy một dung dài thì anh em đánh tôm nhá má này tôi đánh 10 tỷ tôm cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa hai con cua một con tôm chuẩn xác chưa anh em đấy tôi test ván tiếp theo cho anh em xem này thì nhiều anh em cứ thắc mắc là liệu cái nhịp rung to như vậy thì vào sân chơi có dễ bị phát hiện không thì tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này trên tay đấy tôi sẽ dí sát vào màn hình lên để cho anh em nghe test luôn cho anh em này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 khi anh em qua thì anh em có thể mang đồ của anh em qua để anh em test hàng hàng trực tiếp và tôi sẽ để cho anh em một cái giá hợp lý nhất để anh em có đồ chơi tốt về anh em chơi và xin và thời lượng video nó cũng qua tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp anh em vào những video khác xin chào tất cả anh em